Thưa quý vị và các bạn, UAV cảm tử Nga tập kích đánh nổ tên lửa nhanh nhất thế giới của Ukraine. Một đoạn video được đăng tải bởi trang tin quân sự Avpro ngày 7 tháng 5 cho thấy máy bay không người lái UAV cảm tử Lancet của quân đội Nga đã tập kích, qua đó đánh nổ một tổ hợp tên lửa phòng không Shomer do Anh viện trợ cho Ukraine. Theo đó, sau khi phát hiện ra vị trí mục tiêu, UAV trinh sát của Nga đã gửi tọa độ về sở chỉ huy quân đội Nga. Một UAV cảm tử Lancet đã được lệnh tập kích, khiến cho tổ hợp phòng không Stormer của quân đội Ukraine phát nổ dữ dội. Bộ Quốc phòng Ukraine hiện vẫn chưa lên tiếng bình luận về thông tin trên. Stormer HVM được chế tạo và đưa vào sử dụng trong biên chế quân đội Anh từ những năm 97 và có khoảng hơn 220 hệ thống phòng không tầm ngắn này đã được sản xuất. Được đặt trên khung gầm của xe chiến đấu bộ binh Copion hoặc là Spartan. Stormer HVM có chiều dài khoảng 5,27m, rộng 2,76m và cao gần 2,5m, với trọng lượng 12,7 tấn. Tổ hợp này vẫn có thể di chuyển được với tốc độ lên tới 80 km h trong phạm vi hơn 650 km nhờ được trang bị các động cơ diesel Perkins công suất là 250 mã lực. Điểm mạnh nhất của Stormer HVM là các tên lửa phòng không Starchick mà hệ thống này được trang bị. Theo các thông số kỹ thuật được công bố, một tổ hợp Stromer HVM có 8 tên lửa được gắn sẵn trong bệ phóng cùng với 12 tên lửa dự trữ được chuyên trở theo ở bên trong xe. Được chế tạo bởi nhà thầu quốc phòng Thales. Điểm nổi bật nhất của Starship là việc có thể nhanh chóng tăng tốc sau khi phóng lên tốc độ Mach 4 tương đương là khoảng 4.800 km/h, tương đương gấp 4 lần tốc độ âm thanh. Tên lửa siêu thanh này hiện đang nắm kỷ lục tên lửa đất đối không nhanh nhất thế giới từng được chế tạo. Về Lancet, UAV này được thiết kế dưới dạng một máy bay không người lái cảm tử với khả năng theo trong mình trên không trong nhiều giờ liền và tấn công mục tiêu ngay sau khi nhận được chỉ thị. Có tốc độ ấn tượng vào khoảng là 110 km h Khả năng mang theo đồ đạn nặng tới 3 kg cùng với việc được tích hợp hệ thống dẫn đường bằng vệ tinh. Kể từ khi được triển khai đến Ukraine, Lancet đã tiêu diệt nhiều mục tiêu quân sự của đối phương trong đó có các hệ thống vũ khí hiện đại do phương Tây viện trợ cho Kiev. Ngoài ra thì vật liệu và lớp sơn của UAV Lancet còn giúp loại vũ khí này miễn nhiễm với các loại vũ khí đánh chặn bằng tia laser. Quân đội Nga cũng khẳng định là UAV Lancet có thể được hoán cải để trở thành những hệ thống mìn trên không nhằm vào các máy bay không người lái của quân đội Ukraine. Gần đây, vào ngày 28 tháng 4, quân đội Nga cũng sử dụng UAV cảm tử Lancet để phá hủy một tổ hợp phòng không S-300 của Ukraine tại Kherson. Mỹ đã từng đề nghị Thổ Nhĩ Kỳ chuyển S-400 mua của Nga cho Ukraine. Thổ Nhĩ Kỳ xác nhận đồng minh NATO là Mỹ đã từng đề nghị nước này chuyển hệ thống S-400 mà Ankara mua của Nga cho Ukraine. Trả lời phỏng vấn báo Habertug ngày 7 tháng 5, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Melut Cavusoglu cho biết Mỹ đã từng đề nghị Ankara để Washington tiếp cận với hệ thống S-400 do Nga sản xuất hoặc là chuyển lá chắn thép này cho Ukraine. Theo ông Cavusoglu, Thổ Nhĩ Kỳ đã từ chối những lời đề nghị nói trên, nhấn mạnh rằng chúng sẽ làm suy yếu chủ quyền độc lập của Ankara. Trong thời gian vừa qua, chính quyền Mỹ được cho đã đã kêu gọi các đồng minh và đối tác đang biên chế các lá chắn phòng không do Nga sản xuất như là S-300 và S-400 chuyển những hệ thống này tới hỗ trợ cho Ukraine. Trước khi chiến sự Ukraine nổ ra, Mỹ đã nhiều lần yêu cầu Thổ Nhĩ Kỳ từ bỏ hệ thống S-400 mua của Nga. Viện dẫn hệ thống này sẽ gây rủi ro an ninh đối với các khí tài NATO. Mỹ thậm chí là ban hành lệnh trừng phạt lên Thổ Nhĩ Kỳ và loại Ankara ra khỏi chương trình tiêm kích F-35 do Washington dẫn đầu. Thổ Nhĩ Kỳ giải thích họ buộc phải mua S-400 với các đồng minh của Ankara không cung cấp cho họ các vũ khí với những điều khoản thỏa đáng. Ankara cũng tuyên bố sẽ không từ bỏ S-400 vì đây là vấn đề thuộc chủ quyền của họ và cam kết sẽ triển khai độc lập S-400 mà không tích hợp vào hệ thống của NATO cho nên sẽ không gây ra rủi ro về an ninh với khối liên minh quân sự. Bình luận về khả năng Ankara quay trở lại chương trình F-35 của Washington, ông Cavusoglu cho hay Thổ Nhĩ Kỳ không còn quan tâm vì họ hiện đang chế tạo máy bay quân sự của riêng mình. Tháng 3 năm ngoái, một số hãng truyền thông phương Tây đưa tin rằng Mỹ dường như đã đề nghị Thổ Nhĩ Kỳ quay trở lại chương trình F-35 với điều kiện là Ankara phải từ bỏ S-400 và gửi nó cho Kiev. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan khi đó đã tuyên bố S-400 là tài sản của Thổ Nhĩ Kỳ để phục vụ mục đích phòng thủ và thỏa thuận mua vũ khí của Nga đã hoàn thành. Trong khi đó, người phát ngôn của ông Erdogan là Fattin Antun nói rằng những gì mà phương Tây phải làm là chuyển giao máy bay chiến đấu F-35 và các tổ hợp Patriot cho Thổ Nhĩ Kỳ mà không cần điều kiện tiên quyết. Ukraine đối mặt khó khăn trước thêm trận đánh lớn với Nga. Theo dân trí, cho dù đã lên kế hoạch phản công, nhưng thời tiết ẩm ướt vào mùa xuân đã gây ra địa hình lầy lội là một phần lý do khiến Ukraine chưa thể bắt đầu trận đánh lớn với Nga. Trong thời gian qua, Ukraine đã và đang lên dây cót cho một cuộc phản công lớn được cho là rất quan trọng, có thể quyết định cục diện cuộc chiến kéo dài hơn 14 tháng đối với Nga. Mặc dù vậy, Ukraine tới nay vẫn chưa thể thực hiện được cuộc phản công vì nhiều lý do, Ví dụ như là họ đang chờ khí tài phương Tây viện trợ và do yếu tố thời tiết. Mặt đất tại Ukraine thường bị lầy lội vào mùa xuân, thậm chí là theo một vị chỉ huy của Kiev ở chiến trường. Năm nay, mưa tại Ukraine nhiều bất thường vào mùa xuân. Những con đường không được trải nhựa đã trở nên lầy lội, trở thành những cái bẫy vô hình đối với các phương tiện quân sự. Các đoạn video ghi từ hiện trường do một trang tình báo nguồn mở đăng tải cho thấy Rasputitsa không chọn bên. Theo trên trang quân sự, Rasputitsa là cụm từ dùng để chỉ tình trạng buồn lầy vào mùa xuân, khiến cho việc di chuyển giữa Nga và Ukraine bằng đường bộ trở nên khó khăn hơn. Tác động của nó đã được thể hiện rõ nhất khi băng tuyết bắt đầu tan. Năm ngoái, Nga đã từng gặp khó khăn tương tự khi đưa hàng dài khí tài quân sự tới Ukraine vào thời điểm mà đường xá ở đây trở nên lầy lội và đà tiến của Moscow đã phải giảm đi đáng kể. Loại đất màu mỡ tại Ukraine có thể bám chặt vào lốp cao su khi ở mướt, khiến cho hoạt động, di chuyển trở nên bị thách thức. Thậm chí là xe tăng dùng bánh xích cũng không phải là ngoại lệ. Trước đó, đại sứ Ukraine tại Anh Vadim Pristenko nhận định Rõ ràng là đến thời điểm này, thời tiết không cho phép các xe tăng hạng nặng di chuyển với tình hình bùn lầy, điển hình vào mùa xuân tại Ukraine. Những con đường mòn băng qua cánh đồng, rừng tại Ukraine không được chảy nhựa. Nếu chọn phản công ở đường chính thì Ukraine có thể sẽ phải đối mặt với những đòn tập kích quyết liệt của Nga khi Moscow lập ra các phòng tuyến dày đặc ở những khu vực mà họ kiểm soát thời gian vừa qua. Vì vậy mà thời tiết ẩm ướt kéo theo bồn lầy đã trở thành kẻ thù của Ukraine khiến họ không thể phản công để phá thế bế tắc lâu ngày ở chiến sự làm cho áp lực dồn lên Kiev ngày càng tăng.